Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trên không muốn, dưới vẫn cường, Bộ trưởng Hồ Đức Phước thẳng tay quật dưới xỉu Ở Việt Nam người ta không lạ gì câu nói Trên bảo, dưới không nghe Đấy là một thực tế, nó cho thấy sự dối rắm bát nháo trong cơ cấu vận hành của bộ máy chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay Từ thời xưa, người Việt Nam đã có câu rằng Phép vua thua lệ làng ý nói là thời phong kiến, vua ban lệnh nhưng bên dưới không áp dụng nguyên si phép của vua mà họ bày ra các lệ riêng, mục đích chủ yếu là để vòi vĩnh. Đây là hình ảnh trên bảo dưới không nghe chính là căn bệnh trầm kha của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Tưởng rằng Cộng sản xóa bỏ phong kiến thì họ sẽ khá hơn. Tuy nhiên, 78 năm cai trị đất nước này cho thấy Đảng Cộng sản không khá hơn phong kiến và thậm chí còn được đánh giá là tệ hại hơn. Tìm hiểu lịch sử Việt Nam thời phong kiến có những chính sách còn hay hơn thời Cộng sản. Ví dụ như chính sách hồi tị, cấm quan chức bổ nhiệm con cháu vào vị trí mà mình đang quản lý, nhằm để tránh hiện tượng gia đình trị địa phương. Tuy nhiên, đến thời Cộng sản, hiện tượng gia đình trị xảy ra đầy rẫy, đất nước thì tan hoang, dân tình thì khốn khổ. Quan chức địa phương của Việt Nam, từ ông trưởng ấp, trưởng thôn, ông tổ trưởng dân phố cũng đều có thể nghĩ ra những chiêu trò để trục lợi. Nhỏ thì nghĩ ra lệ làng ở cấp thấp, lớn hơn thì đẻ ra lệ làng theo cách quy mô hơn, ở đâu cũng như thế. Hàng loạt thủ tục được bày ra, hàng loạt lý do được vẽ ra, mục đích là để hành dân và hành cho đến khi nào dân xì tiền ra thì mới thôi. Những ung giọt này nó mọc tràn lan khắp Việt Nam, không thể nào diệt cho được. Vào ngày 9 tháng 1, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói cho Quốc hội về trường hợp ông Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cố tình ém không cho xuất hàng tài trợ phòng chống dịch Covid. Ông Phước đã phải đưa ra tối hậu thư rằng nếu không xuất hàng thì trả lại chức cho bộ. Lúc đó ông này mới chịu cho xuất hàng. Hành động ém hàng trong khi người dân đang phải vật lộn với tử thần do Covid mang lại là một tội ác. Tuy nhiên, ông Hồ Đức Phước chỉ đe dọa thu hồi chức để ông kia xuất hàng rồi lại cho qua lên hình ảnh ông Hồ Đức Phước đe dọa rằng lấy chức thì cục trưởng Tổng cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh mới chịu nghe theo. Thực ra loại người như cục trưởng Tổng cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nó rất nhiều. Họ nhan nhản ra trong xã hội này. Đấy là hiện tượng trên không muốn hàng bị giữ nhưng dưới thì vẫn cố tình cương. Họ cương lại cấp trên để làm gì? Câu trả lời cho trường hợp này rất dễ để làm tiền. Phía chủ hàng nếu không bôi trơn thì hàng sẽ bị kẹt cho đến lúc mọi thứ đã được bôi để thông quan. Qua cách xử lý công việc như thế cho thấy ông Hồ Đức Phước đang nuông chiều cấp dưới, mặc dù hiện tượng tác trách đã rõ ràng. Khi ông Hồ Đức Phước đe dọa cách chức thì ông kia mới xỉu xuống. Với con người này còn giữ chức thì e ông ta sẽ còn gây khó dễ cho những hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam để làm tiền, rất có hại cho nền kinh tế. Trong trường hợp này cần công an vào cuộc nhưng Hồ Đức Phước lại lơ đi không làm tới nơi tới chốn. Ông Nguyễn Phú Trọng đang miệt mài chống tham nhũng, bắt hết người này đến người khác. Tuy nhiên, thể chế thì vẫn thế, cơ chế thì vẫn vậy. Bộ máy chính quyền này vẫn cứ trên bảo dưới không nghe, hay vẫn cứ phép vua thua lệ làng. Như thời phong kiến thì quốc gia nào có thể phát triển cho được. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước đã xử lý nhẹ tay cấp dưới. Trong bộ máy đảng cũng như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đang làm mọi cách để đảng được trong sạch. Tuy nhiên, ông chỉ dọi đến quan chức cấp tỉnh, còn cấp quận, huyện và cấp phường xã thì quá xa và quá đông, ông không thể nào với tới được. Trong khi đó, người dân hàng ngày vẫn phải làm việc với các quan chức ở cấp thôn, xóm, phường, xã. Những nơi này đã đặt ra hàng trăm thứ lệ làng để trục lợi, thì làm sao ông Nguyễn Phú Trọng có thể nhìn thấu cho được.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 đã tổn thương hết sức nghiêm trọng. Hết 75% cấp phó của ông Phạm Minh Chính đã gãy cánh giữa đường. Hai phó thủ tướng mới đến thay cũng không có gì nổi trội cả. Ông Trần Lưu Quang đã ăn may, nằm nhận chờ và được nhét vào. Ông Trần Lưu Quang đang khá gần gũi với những quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng thông qua Tô Lâm và Nguyễn Văn Nền. Ông Trần Hồng Hà là nhân vật dính rất nhiều khuyết điểm. Việc đưa ông Trần Hồng Hà lên là để lấy lòng nhánh quyền lực tại Hà Tĩnh. Ông Trần Hồng Hà vốn làm phụ tá của ông Phạm Minh Chính trong vấn đề điều hành chính phủ, nhưng cũng phải nhìn ngó thái độ của ông Nguyễn Phú Trọng, bởi chỉ cần ông Nguyễn Phú Trọng mà thấy ngơ mắt là cho khui ra hàng núi sai phạm của ông tân phó thủ tướng này bất cứ lúc nào. Đây là hình ảnh tham vọng quá tầm của Nguyễn Thanh Nghị. Như vậy, sau khi mất 3 ghế phó thủ tướng và được thay hai thì cả hai người này đều là ẩn số, không thể một sớm một chiều ông Phạm Minh Chính có thể hoàn toàn điều khiển được hai chân trụ mới này. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa thì sức mạnh quyền lực của ông Phạm Minh Chính cũng đã tổn thương khá đáng kể. Như vậy trong ba ghế trống của Phó Thủ tướng thì hai ghế đã có chủ. Giờ đây ông Phạm Minh Chính cần phải dành chiếc ghế còn lại cho Nguyễn Thành Nghị. Nếu không thì Liên minh Phạm Minh Chính Nguyễn Tân Dũng sẽ chịu thiệt. Ghế Phó Thủ tướng là ghế có rất nhiều người nhắm đến và đáng ngại nhất là những nhân vật hiện đang ở Ban Bí Thư được ông Nguyễn Phú Trọng bao bọc. Như tờ Thời báo chấm đã bình luận chính sách xây dựng một triệu nhà ở thu nhập thấp là một chính sách nhằm gây tiếng vang cho Nguyễn Thành Nghị. Nếu chính sách này thành công sẽ đem lại tiếng vang lớn cho Nghị. Tuy nhiên, ít ai đánh giá chính sách này sẽ thành công được. Nguyễn Thành Nghị đưa ra mục tiêu là từ nay cho đến năm 2030 thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Không biết đến năm 2030 Nguyễn Thanh Nghị có còn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng hay đã nhường ghế cho người khác mất rồi. Xây một triệu căn hộ nhà ở xã hội là dự án dường như quá tầm với một ông Bộ trưởng như Nguyễn Thanh Nghị. Nếu Nguyễn Thanh Nghị tự thực hiện, ít ai nghĩ sẽ thành công, nhưng nếu có Thủ tướng hỗ trợ thì sao đây? Liệu có thành công hay không? Đây là hình ảnh Phạm Minh Chính chìa vai gánh vác cùng Nguyễn Thành Nghị. Vào ngày 8 tháng 1, trong chương trình công tác tại Phú Yên, ông Phạm Minh Chính cho biết chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quan tâm dành nguồn lực phù hợp để triển khai quyết liệt đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đồng thời khẩn trương có giải pháp cụ thể thiết thực phát triển nhà ở cho công dân. Như vậy thì đã rõ ông Phạm Minh Chính đã chìa vai vào gánh vác chính sách đầy tham vọng của Nguyễn Thành Nghị không biết dự án này có thành công hay không, nhưng với lời tuyên bố này của ông Phạm Minh Chính làm cho người ta nghĩ rằng dự án sẽ khả thi hơn so với việc chỉ có một mình Nguyễn Thanh Nghị đứng ra kêu gào thực hiện. Đây là hình ảnh con đường đến trước Phó Thủ tướng còn xa với Nguyễn Thanh Nghị. Việc ông Phạm Minh Chính quan tâm đến dự án một triệu căn nhà dành cho người có thu nhập thấp, át hẳn ông cũng được nâng cao uy tín trước dân, vì ông đang tỏ ra chú ý đến người nghèo. Mặc dù kết quả thì chưa chắc gì người dân nghèo đã được hưởng, mà có thể dự án lại rơi vào tay giới đầu cơ hoặc đứt gánh giữa đường. Hiện nay, chính phủ còn đang chống một chiếc ghế phó thủ tướng và Liên minh Phạm Minh Chính Nguyễn Thanh Nghị cũng đang cố gắng dường như giật lấy nó. Với thế và lực chưa đủ sung mãn, xem ra chiếc ghế phó thủ tướng còn lại chưa chắc gì có thể rơi vào tay Nguyễn Thanh Nghị, mặc dù Nghị đang được Phạm Minh Chính gồng mình